đó máy móc rất là nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình nếu mà tổng trọng lượng của cô của hai con này thì nó rơi vào tầm khoảng 4 kg hơn 14 kg một tí xíu thôi các bác nhá rất là nhỏ nhẹ cho các bác nào mà uh, dọn vườn đồ linh tinh hoặc là về sử dụng gia đình cắt tỉa cành đồ linh tinh đó cầm cực kỳ nhẹ nhàng luôn mà rất là tiện lợi các bác nhá đó hai con máy này là dòng bãi Nhật ạ à. dòng bãi Nhật đời cao các bác nhá thương hiệu Hitachi máy móc tình trạng là cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ ATZ luôn các bác nhá hai con này là dòng bãi siêu tầm của gà chúng em máy móc cam kết cho các bác cực kỳ đẹp luôn ạ hai con 19110 luôn các bác nha tích hợp sẵn hai ốc la này cực kỳ chắc chắn bạn trực tiếp bằng khóa 10 con này cũng thế đó hai con quá là đẹp luôn bô nước bô của nó các bác nhá bô hầu như là chưa có vết than gì gì cả đấy quá đẹp đúng không ạ con này cũng thế cũng không ngoại lệ gì cả hai con hai con máy này các bác lựa con nào cũng cực kỳ đẹp luôn ạ và giá cửa hàng chúng em công khai luôn ạ trên video ngày hôm nay hiện tại thì con này hai con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1 triệu 950 ngàn các bác nhá 1 triệu 950 ngàn ạ đó cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện hai con giá đồng nhau nhá bằng nhau các bác nhá miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện giá 1 triệu 950 ngàn đó máy hàng Hitachi toàn là chữ nhật thì các bác nhá con này cũng thế ạ vòng tua con này thì cực kỳ khỏe luôn ạ còn tua con này thì tiếng nổ của nó rất là đanh luôn các bác nhá Tiếng bô của nó nó thiết kế mở mở tua rất là nhiều Đấy Mặt tiền quá đẹp luôn các bác nhá Lam mặt cắt là được 30 phân Xích là xài xích mini Và con này cũng thế làm mặt cắt được 30 xích là xài xích mini các bác nhá. Xích này trên thị trường bán rất là nhiều các bác nhá. Các bác không cần phải lăn tăn khi mà xích hết là mua ở đâu rồi làm gì có thì thay thì cửa hàng chúng em cam kết cho các bác nhé hiện tại cửa hàng chúng em xích này trên thị trường bán mới rất là nhiều đó còn những dòng như thế này thì linh kiện thay thế sửa chữa cũng rất là dễ dàng luôn các bác nhá đó không cần khó không có khó đồ đạc linh kiện gì cả nên là các bác không cần phải lo lắng khi mà sử dụng những dòng hệ như thế này hãng Hitachi thì cực kỳ nổi tiếng rồi các bác nhé rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ cho các bác xem qua tiếng máy Dạ vâng, máy thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng là dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhá. Đó, nòng con này là 35 mm các bác nhá. Nòng 35 mm cực kỳ nhỏ gọn nhưng mà tiếng bô của nó thì tiếng máy rất là thoáng cũng như là vòng tua rất là khỏe luôn các bác nhá. Đó, dòng cưa bãi Nhật nguyên zin nguyên bản hàng chưa bung chạm, cam kết cho các bác zin nguyên bản 100%. Đó, hàng chưa thay thế bất kỳ một linh kiện gì cả các bác nhá. Đó. Giá 1 triệu 950 ngàn một con Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con nào Thì hãy liên hệ qua cửa hàng chúng em Đây cửa hàng chúng em ký, ký hiệu nhá Đây là con số 1 Hitachi số 1 Hitachi số 2 Ờ, các bác nào muốn ưng ý muốn đặt con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.